点朋友。 nhau mình em đau em giấu anh có hay chia tay nước mắt buông tay anh đâu cần bên em và yêu yêu rồi xa xa càng quên đơn đau yêu anh chắc không bao giờ anh biến tôi anh muốn làm gì nhau mình em đâu em giấu anh có hay chia tay nước mắt buông tay anh đâu cần bên em và yêu yêu rồi dần xa càng quên đơn đau yêu anh chắc không bao giờ anh biến tôi anh muốn làm gì